Alo Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh nói là kênh Hoàng Phong số số miền Nam của tôi trong buổi phân tích cho số trong buổi chiều của ngày hôm nay, tức là buổi chiều của ngày 24 tháng 2 năm 2021. Về lại bây giờ đó là cũng là gần 5 giờ chiều thì tôi sẽ à, tiếp tục à, lên video chia sẻ cho tất cả bạn về những cầu lô về những cầu đề chủ số miền Nam để cho tất cả bạn chúng ta có thể tham khảo chơi hàng ngày và hiện tại đấy là video đầu tiên. Và tôi mong rằng video đầu tiên chúng ta sẽ có một gì đấy may mắn cho tất cả các bạn đúng không ạ? Bạn sự khởi đầu nan phải không ạ? Và ngày hôm nay thì tôi sẽ uh, chia sẻ lên nhanh gọn cho tất cả các bạn về ờ, cầu Bạch Thủ lô song thủ lô cũng như là đầu đuôi cũng có thể là bao lô ba đài và càng ba đài để cho tất cả anh chị em chúng ta cùng tham khảo trước khi đi vào ờ, phần dự đoán thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về kết quả của ngày hôm nay hôm nay Đấy là ngày thứ à, tư đúng không ạ? Ngày 24 tháng 2 năm 2021 thì à, kết quả sổ số miền Nam đã sổ cho tất cả anh chị em bạn bè chúng ta đấy là ba đài Đồng Nai và Cần Thơ và Sóc Trăng. Bây giờ chúng ta sẽ à, điểm qua sơ bộ nhanh một chút về những cái đầu lô tô cũng như là là đặc biệt đúng không ạ? Trước tiên đấy là về giải 8 Đồng Nai cho tất cả các bạn con số bạch thủ đấy là con số 88 kép bằng Cần Thơ đấy là con số 15 và cuối cùng cho tất cả bạn đấy là Đài Sóc Trăng đấy là con số 38 tất cả bạn. Còn về giải đặc biệt thì như nào? Đặc biệt chúng ta có thể thấy là Đồng Nai nhé. Đồng Nai về cho tất cả bạn con số 14 càng 0 chúng ta có 014 này. Cần Thơ thì con số 86 càng 9 chúng ta có 986 và à, cuối cùng Sóc Trăng cho tất cả bạn là con số kép bằng 11 càng 9 chúng ta có 911 và bao gồm tất cả những con số lô tô ở đây thì tôi sẽ điểm qua sơ bộ nhanh một chút như vậy thôi và ngày hôm nay thì tôi cũng xin chúc mừng tất cả những ai ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được à, đặc biệt chiến thắng được những con số ở giải 8 cũng như là chiến thắng được những à, con số tức là đầu lô tô ở đây thì à, xin chúc mừng tất cả mọi người cũng như là chia buồn với tất cả những ai ngày hôm nay chúng ta thất bại tất cả bạn à, thì đấy đó là kết quả sổ số miền Nam của ngày hôm nay đấy là ngày thứ tư và ngày mai dự đoán cho tất cả bạn ngày mai đúng không ạ? Ngày mai chúng ta đấy là ngày uh, ngày thứ năm. Không biết là ngày thứ năm của chúng ta thì uh, sổ số miền uh, Nam của chúng ta sẽ có bao nhiêu đài đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau uh, uh, kiểm tra qua một chút cũng như là là, là là là để cho chúng ta có thể là dự đoán cho tất cả bạn đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ cùng uh, kết quả sổ số miền Nam đúng không ạ? Miền Nam. Đấy, ngày hôm nay đấy là ngày thứ tư rồi. Hôm nay đấy là ngày thứ tư rồi và ngày mai đấy là ngày thứ năm. Không biết là ngày thứ năm của chúng ta sẽ gồm những cái đài nào. Sổ số miền Nam. Các bạn có thể là là chờ tôi một chút tại vì là mạng nó chạy nó hơi yếu đúng không ạ? Đây là ngày thứ năm này. Thứ năm thì chúng ta sẽ có Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận đúng không ạ? Ba đài cho tất cả các bạn và hy vọng rằng ba đài này ngày mai chúng ta có thể chiến thắng, có thể may mắn cho tất cả các bạn. Về phần cầu kèo thì tất cả các bạn có thể thấy đúng không ạ? Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận đấy là ba đài, ba đài mà để phân tích chia sẻ cho tất cả các bạn mỗi đài uh, cầu Bạch Thủ Lô, Song Thủ Lô và cầu uh, cầu đề thì rất là rất là là, là, là tốn kém thời gian tất cả các bạn và để rút gọn cái thời gian đấy thì tôi đã tìm vào sạn cầu kèo tôi đã tìm hiểu vào cái bảng chốt tôi đã có dự đoán cho tất cả bạn rồi đấy và để tôi có phần ờ, dự đoán cho tất cả bạn vào cái bảng chốt này còn những ai có gì thắc mắc thì chúng ta có thể là bình luận ở dưới nhé thì ngày mai tức là Hoàng Phong của số miền Nam sẽ dự đoán cho tất cả bạn đó là ngày 25 tháng 2 năm 2021 Tây Ninh mạn phép Bạch Thủ Lô đấy là con số 08 song thủ lô đấy là con số 1661 đầu đuôi cho tất cả bạn đó là 068 An Giang đấy là con số 07 Bạch Thủ Lô, song Thủ Lô 5775, đầu đuôi đó là 057. Cuối cùng đó là đài Bình Thuận Bạch Thủ Lô đấy là con số 27, song thủ đó là 6886, đầu đuôi đó là 268 tất cả bạn. Còn về bao lô ba đài thì ngày mai à, bạn phép chốt cho tất cả bạn con số 68 bao lô ba đài tất cả bạn càng chúng ta sẽ lấy những cái càng lớn càng 5, càng 6, càng 7, càng 8 và hy vọng rằng ngày mai chúng ta có thể may mắn cho tất cả bạn vào hôm đầu tiên. Tôi cũng hy vọng rằng hôm đầu tiên chúng ta sẽ may mắn và tất cả bạn cũng có thể là xem xét và cân đối cho tôi. Hôm đầu chúng ta cũng chỉ là tham khảo thôi, không nên vào tiền mạnh tay. Để một hai hôm, ba hôm gì đấy các bạn có thể thấy uh, cái tỷ lệ tôi dự đoán là tất cả bạn tỷ lệ nếu tỷ lệ nổ cao tất cả bạn có thể là chơi, còn nếu gọi là đang ở mức độ vừa phải thì chúng ta chỉ chỉ là dừng lại mức độ đó là tham khảo thôi. Những gì tôi chia sẻ lên đấy là hoàn toàn đấy là miễn phí và đấy là dự đoán nên tất cả bạn có thể là cân đối nhé đầu năm mới chúng ta cũng chỉ là vào tiền mức độ đó là nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ cho cà phê cà pháo hoặc là lấy lộc đầu năm và khi các bạn đã xem được video của tôi của ngày hôm nay và tôi mong rằng mong rằng tất cả bạn những ai đã và đang xem được video của tôi các bạn cho tôi lượt like cho tôi lượt đăng ký kênh ủng hộ tôi cũng như là có thể bình luận cho tôi uh, để chúng ta thêm một sự tương tác tất cả các bạn đúng không ạ thì uh, các bạn có thể ờ, Đấy là kênh ờ, chính của tôi là Hoàng Phong sổ số miền Nam. Các bạn có thể là nhìn thấy giao diện tại vì là đấy là video đầu tiên là video mới cũng là kênh mới nên là hiện tại nó chưa có gì. Đấy. Nên tất cả bạn cũng có thể là là là cho tôi lượt ờ, like đăng ký kênh để ủng hộ tôi tất cả bạn. Và cuối cùng thì tôi chúc chúc tất cả bạn có một buổi chiều tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Xin chào hẹn gặp lại video tiếp theo vào ngày mai.